Tadang. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Thái Yes. À, hôm nay mình sẽ chia sẻ về đơn hàng hợp tác giữa Thái Yes và Siêu Chim. À, đây, à, thì à, các bạn cũng biết sự độ nổi tiếng của Siêu Chim rồi đúng không ạ? À, thì hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về cái đơn hàng cũng như là công trình mà mình đã gây dựng cũng như là cùng à, hỗ trợ với Siêu Chim. Thì thật sự á, mình rất là nể Thái Yes rất là nể Siêu Chim ở ờ, ba cái khâu mà tạo hình sản phẩm là thứ nhất nè, thứ hai là lắng nghe ý kiến của BT. à, ờ, thứ ba là kiểm thử sản phẩm. Đó, để tạo ra một sản phẩm ưng ý nhất. Rồi thật sự Thái Yes rất là nể và yếu trong cái khâu mà thiết kế sản phẩm. Đó, nên thật sự Thái Yes chỉ mạnh về cái khâu mà sản xuất. À, thì à, mình sẽ chia sẻ về cái góc nhìn à, một sản phẩm PT thì gồm có ba điểm nhấn ha các bạn đầu tiên là cái phong dáng ha anh chị rất là để ý phong dáng ha thì CG rất là chú tâm vào vấn đề này cho nên phong dáng mình là phải ôm ngực ha các bạn để là mình phải ôm ngực đó để tạo cái độ nén nhất của ngực cho PT và thứ hai á, là độ bền của sản phẩm các bạn để ý ha đây vì độ bền của mình theo giá sẽ may ba like ha thì tăng độ bền lên gấp ba lần cho cái sản phẩm của mình và thứ hai á, là cái bên hông này thoáng khí ha đó là riêng rất để ý à, để thoáng khí cái mồ hôi bên đây mà không bị ố nách nha đây là cái phần quan trọng thật sự thì mình chia sẻ đây không phải là quần áo đơn giản mà nằm ở chỗ là một sản phẩm trí tuệ ha à, thật sự mình rất là quý và hẹn các bạn ở đơn hàng thành công à, cho công việc của mình Đen.